chào các bác nhá chào mừng anh em đến với shop bán phụ kiện bơm nha bơm cao áp và phụ kiện à, như anh em đã thấy là rất nhiều mẫu bơm 6 mẫu bơm này thì đã có clip giới thiệu cụ thể cho anh em rồi còn clip này là giới thiệu với anh em về cái phụ kiện của bơm do dầu dầu bôi trơn dầu silicon nhá cái này là lô hàng là shop mới nhập được nhá anh em có nhu cầu rất là nhiều mua mấy cái linh kiện thay thế phụ kiện để phục vụ cho bơm cao áp nhé thì bây giờ bao gồm nhá một cái bộ uh, phụ kiện cho bơm thì bao gồm là một gói bông lọc ẩm này uh, một gói giòn này nhá một gói giòn một gói giòn này một cái cà nê này uh, một nọ dầu một nọ dầu đây đây là một, một bộ phụ kiện như này một bộ phụ kiện như này thì là là sẽ đóng vào một cái gói này các bác nhá đóng gói này thì giá của nó sẽ là một trăm rưỡi nhá 150.000 cho một gói phục hiện như thế này đã bao gồm cả tiền cước phí gửi về tận nhà cho các bác cước phí chuyển phát nhanh luôn đấy là tận nhà này các bác một gói phục hiện như này một lọ dầu, một gói bông mút một gói giòn vậy là 150.000 nhá đấy. thế còn chia sẻ với các bác luôn đấy lúc đầu tiên xưởng về là sẽ đóng cho mình như thế này một gói có bốn món như này nhưng mà cái chai dầu này chai dầu này, này ở xưởng họ làm rất là dối cái này trên này thì kín ở đây thì có gen nắp này nó có gen này họ không có nắp túi bóng họ xoáy trực tiếp vào đấy họ xoáy trực tiếp vào như thế này trong cái quá trình vận chuyển là nó bị sọc sạch ở trong thùng các đồ khác nó ép cái dầu này nó xịt ra ngoài rất là nhiều Đấy, hầu như gói nào cũng bị xịt ra thì cái này tôi không biết là mới tinh nó có bao nhiêu dầu thế nhưng mà hầu như còn lại tới tay xốp nha các bác nhá tới tay xốp và sắp nhập xốp nhập được về đến nhà thì chỉ còn một nửa Đấy, nửa hoặc gần nửa thôi cái này chắc là cũng do bên xưởng họ đóng không được đầy đâu họ đóng thiếu và thứ hai nữa là này bị chảy trong quá trình vận chuyển nên tới tay xốp và các bác xem nọ nào cũng vậy chỉ chừng nửa hơn nửa một chút thôi nhé thì đây là có bao nhiêu nói bấy nhiêu chứ không phải là là, là shop uh, ăn bớt dầu của các bác nhé đấy nọ có bao nhiêu thì gửi bấy nhiêu thôi thì khi nhập về như vậy thì thì xốp bắt đầu mới phải lau chùi bỏ ra lau chùi xử lý cho nó sạch sẽ và lót cái giấy bóng này vào đấy lót giấy bóng này vào và xoáy chặt lại để trong cái quá trình vận chuyển lần thứ hai từ xốp tới tay các bác nó không bị chảy ra nữa đấy, nó hạn chế chảy không bị chảy ra nữa nhá đây là cái gói dầu silicon dầu bôi trơn cho bơm ờ, cao áp bơm tay nhé bơm tay bơm cao áp nói chung là dầu silicon dùng cho bơm đấy thế còn uh, cái cà nê này thì nó gọi là cái cà nê đa năng đi theo bơm cái này thì là là, là xưởng nó gửi về cho thôi có như này thì gửi cho các bác luôn chứ còn cái này thực ra là cũng rất là mong manh anh em hầu như là không dùng tới đấy. đây gói dầu này cá nê này thế còn cái gói bông mút cái gói bông mút này nhá cái gói bông mút này ấy, thì thì, thì mặc định của nó là xưởng gửi cho mình là cái gói bông mút dùng cho lọc ẩm to dùng cho lọc ẩm to là như mấy cái này này đấy như mấy cái lọc ẩm to này, này. Cái gọi là dùng cho lọc ẩm, lọc ẩm to nhé bông này dùng cho lọc ẩm to bây giờ anh em nào mà dùng cho lọc ẩm nhỏ thì anh em sẽ phải cắt nó đi cắt nó nhỏ đi rồi nhét vào để dùng thế trong cái bông này có thêm một cái sim xanh này này con sim xanh này chính là cái sim ở cái tức là cái phần phần phần nắp của cái ờ, nọc hỏng to ấy đây đây tôi cứ đổ ra cho các bác xem nhá đây mấy bông mút này các mày hết rồi đây trong này có một cái sim xanh và một cái đong đen nhựa đây có mấy cái bông mút một sim xanh và một đong đen nhựa nhá đây là cái phần gói bông và gói bông ở đây rồi tiếp theo là sẽ tới cái phần gói do gói do ờ, dự phòng của bơm để dùng thì nói chung là nó đóng mặc định là thế này nó có cần này thì có như nào thì giới thiệu cho các bác như vậy đây các bác xem là các bác nắm được nó có những cái gì rồi các bác đòi hỏi thêm là cái này cái kia thì shop cũng không không không đáp ứng được nhé Đấy, có sẵn này thôi Đấy. có sẵn này, này bao gồm cho các bác là sẽ là ba cái nong đen nhựa ba đồng đen nhựa để các bác lót chỗ đồng hồ dây bơm đấy đồng đen nhựa này thì lại là hàng xịn hơn hàng kia nhựa cực kỳ luôn đấy ba đồng đen nhựa này à, một viên bi một viên bi này thêm một viên bi này à, một cái sim nhỏ cỡ này đấy. viên bi nó để trên đấy à, một cái sim bé nữa chắc là cái sim ở trong ti bơm ấy đây. nhá và mấy cái sim to ở phần thân ống phần thân ống mà giữ ờ, nước làm mát đấy thế rồi ờ, sim ở trong chỗ chỗ cái van một chiều nhé nói chung là có bấy nhiêu có cả này thứ này có cả này sim này đấy, em quay zoom gần lại cho anh em xem đấy có bấy nhiêu thứ sim này nhá thì có như nào giới thiệu với anh em như vậy đó là một gói phụ kiện của bơm đây tôi nhận lại cho anh em xem này một gói bông mút một cái cà lê một lọ dầu một gói giòn sim bốn món như này gọi là một cái gói phụ kiện của bơm à, 150 nghìn đã bao gồm cả tiền cước phí người về tới nhà nha các bác nhé đây các bác hãy gói kỹ à, và các bác có nhu cầu vui lòng gọi trực tiếp cho shop theo số điện thoại bên phía dưới màn hình nhá Đấy. phụ kiện này còn các bác nào mà chưa, chưa có bơm thì vui lòng chọn cho mình một cái mẫu bơm ưng ý à, 6 mẫu nhá bơm nhỏ này bơm lọc nhỏ này bơm lọc to này bơm FB loại 1 này bơm dòng sim này à, bơm bơm bướm này à, bơm cánh bướm nhá bơm cánh bướm đây các bác vui lòng chọn một cái cho mình thế còn các bác nào muốn mua thêm phụ kiện của bơm để dùng thì cũng vui lòng chọn cho mình một gói phụ kiện 150 nghìn bốn món nhá rồi xin cảm ơn các bác các bác uh, là những khách hàng mới vào truy cập kênh thì các bác cô đồng bấm vào nút đăng ký ủng hộ kênh để các bác nhận được những cái video clip mới giới thiệu những sản phẩm tới tay các bác những cái đồ chơi những cái phụ kiện rất là độc đáo nha rồi xin chào các bác hẹn gặp lại các bác trong những cái clip sau